Đây các bác ơi cái à, cốt lõi trong cái video ngày hôm nay là em muốn giới thiệu đến cho các bác chính là những cái cặp rồng phượng đây ạ Những cái mẫu rồng phượng mà bên em à, đang sản xuất và đang phục vụ cho khách hàng khắp nơi Thì à, hôm nay thì em đã chuẩn bị ra đây rồi à, Trên màn hình nhỏ các bạn đang xem đây thì chính là một cái mẫu rồng Mẫu rồng nó rất là mới, rất là hiện đại À, về hình thức cũng như là cái cách làm thì bên em luôn làm một cái cách nó chắc chắn và nó đẹp nhất những cái hình thức thì à, luôn luôn là bên em phải cập nhật theo những cái à, mới nhất để phục vụ cho các bác cũng như là phục vụ cho quý khách hàng thì như các bác quan sát thấy đấy thì những cái mẫu này để mà chúng ta mà trang trí lên một cái cháp khi mà chúng ta hoàn thiện trang trí lên một cái cháp cháp rồng trên quả thì các bác nghĩ sao về cái mẫu rồng này mẫu rồng này nó quá là tuyệt vời nó quá là đẹp đấy khi mà chúng ta phục vụ cho quý khách hàng thì chắc là khách hàng không thể chê được đâu các bác ạ đấy thì các bác cứ à, xem nhá xem à, thật chi tiết xem thật kỹ để sau đó rồi có nhu cầu mà có thích hay là còn băn khoăn điều gì thì các bác cứ liên hệ cho bên em bên em sẽ à, tư vấn và phục vụ các bác tận tình luôn nhé còn à, về những cái cách làm thì bên em à, đã làm một cái cách rất là chắc chắn cũng như là để cho các bác vận chuyển cũng như vận chuyển đi nơi xa là an toàn không sợ bị rơi gãy gì nhá chất liệu xốp thì bên em làm bằng xốp dẻo rồi xốp dẻo và bên em gắn bằng keo nến rất là chắc chắn khung thì khung sắt như các bác xem đây khung sắt này bên em à, làm cũng rất là chắc chắn rồi nhá đấy và keo nến gắn rất là chắc luôn để cho các bác vận chuyển đi xa cũng như là cho để cái quá trình chúng ta để thời gian nâu cũng thoải mái luôn như một à, à, cái chắp rồng phượng như thế này thì à, à, chúng ta có thể là sử dụng cũng được rất là nhiều lần sử dụng rất là nhiều lần không à, sợ nó nó nó bị hỏng các bác nhé có nghĩa là trong cái quá trình là chúng ta sẽ sử dụng được à, nhiều đám đấy là nói về à, các bác và làm làm sáp ấy thì chúng ta sẽ sử dụng được nhiều đám nó sẽ rất là bền luôn Hồi vừa nãy thì à, em à, quay à, một ông rồng đứng một mình thôi Nhưng bây giờ thì em đã cho thêm bà Phượng đứng vào bên cạnh nữa rồi Thì như các bác quan sát thấy đấy Khi mà có bà Phượng mà đứng bên cạnh ông rồng nữa thì trông có vẻ ông rồng nó tươi tắn hơn hẳn đúng không? Mà cái này mà chúng ta trang trí thêm những cái mâm cháp và gắn thêm trầu, cau, hoa quả các thứ lên nữa thì phải gọi là ối rồi ôi đẹp tuyệt vời các bác ạ đấy thế cho nên là là các bác cứ ờ, việc ờ, chỉ ờ, chọn mẫu và liên hệ cho bên em nhé sau đó là bên em sẽ gửi lại cho các mẫu để cho các bác lựa chọn và bên em là sẽ làm tận tình và ship về tận giường cho các bác để các bác phục vụ cho khách hàng luôn đấy thì đây là thường thường thì một cái cặp rồng phượng như thế này thì bên em sẽ sản xuất theo cái cách là rồng phượng quay đầu hoặc là rồng phượng nhìn vào nhau thế như cái mẫu này thì là gọi là long phụng quay đầu đấy các bác nhé mẫu này là mẫu long phục quay đầu thì à, nói về phượng thì bên em cũng có rất là nhiều những cái mẫu phượng à, nó khác kiểu Đấy, kiểu dáng nó rất là khác Đấy, hay nói về rồng thì cũng vậy là rồng phượng thì bên em cũng luôn luôn là có những cái mẫu nó khác biệt và cái cách làm cũng như là về cái hình thức dáng dấp thì bên em luôn luôn là có những cái nó khác biệt nhất nhé Đây là một cái à, gọi là một chút khác biệt các bác nhá Một chút khác biệt khi mà em lại đưa lên cho các bác xem một cái mẫu phượng Một cái mẫu phượng mà bên em thiết kế và trang trí nó rất là khác biệt Nó rất là độc đáo, độc lạ để à, phục vụ cho các bác để à, làm trong những cái bộ chat ăn hỏi nó sáng dạng hơn, nó đẹp hơn, tuyệt vời hơn thì bên em lại tiếp tục là cung cấp cho các bác một cái mẫu phượng mới nữa thì à, vẫn là một cái mẫu rồng vừa nãy thì bây giờ thì em lại à, đặt vào đây à, một cái mẫu phượng mới để cho các bác xem, các bác chiêm ngưỡng và tham khảo nhá Đó, như các bác quan sát đây này thì bên em làm những cái mẫu phượng này nó rất là chi tiết, nó rất là tỉ mỉ và đặc biệt nữa là nó rất là yểu điệu khi mà những cái mẫu phượng của bên em làm cái thiết kế nó phải gọi là yểu điệu một chút để khi mà quý khách hàng nhìn vào À, những cái mẫu cháp nó phải à, nổi bật lên những cái nét à, gọi là đẹp của những cái mẫu cháp đúng không các bác thì bên em đã làm những cái mẫu nó rất là yểu điệu rất là đẹp và thêm vào đó nữa là cái cách làm bên em đấy như các bác quan sát đây bên em làm rất là kín rất là chắc chắn để phục vụ à, các bác à, khi mà giao cháp đi xa cũng như là vận chuyển đi xa thì yên tâm một điều rằng là không bao giờ sợ bị gãy dụng các bác nhé Đấy, như các bác quan sát đấy, từ những cái đường ớt, từ những cái bông hoa bên em gắn rất là kiên cố, rất là chắc chắn. Ở trong à, cái mẫu phượng này thì thực tế thì bên em cũng à, nó chưa được à, hoàn thiện chính xác 100% đâu. Thì như các bác quan sát thấy cái phần màu đây thì cái này thì nó cũng tùy thuộc theo từng cái nếu sở thích của từng người nhé thì có thể là có bác thì thích màu đỏ màu cam màu vàng vân vân hoặc là màu trắng thì hiện tại thì bây giờ bên em đang để nó là màu trắng đấy còn cũng như là cái phần chân phần chân à, của phượng này thì bên em cũng đang để trắng nhá các bác thì à, thích màu vàng thích màu đỏ màu cam còn tùy thuộc thì à, hiện tại thì bên em thì cũng đang để nó là màu trắng thôi bác nào có nhu cầu muốn thay đổi màu như thế nào thì cũng chỉ việc là ebook cho bên em và bảo là mẫu này thay đổi màu sắc nọ kia đi thì bên em sẽ làm thay đổi cho các bác được nhá đấy hoặc là ví dụ như là vẫn là cái mẫu phượng như thế này các bác là chỉ thích là có ba cái hà hai cái đuôi thôi thì bên em cũng chỉ làm cho các bác là hai đuôi được này đấy hoặc là cái uốn nắn cái hình đuôi này theo như cái ý thích của mình được các bác nhé bởi vì đằng sau cái đuôi này thì bên em đã hàn một cái thanh sắt rất là là là dẻo để cho các bác có thể uốn nắn được đấy sau đó là các bác ờ, thích theo nó theo uốn theo chiều nào thì các bác uốn theo chiều đó nhé, chứ cái này là không phải là nó cố định như thế này đâu chúng ta có thể uốn nắn được các bác nhé Đấy, còn về à, mẫu mã thì như các bác xem đấy mẫu mã thì bên em luôn cung cấp được những cái mẫu mã đẹp nhất cho các bác rồi còn à, về cái cách gắn à, hoa gắn lá dứa gắn ớt các thứ để như các bác xem này cái, kiểu cách gắn bên em thì luôn luôn là gắn một cách để cho nó kín đáo nhất từng cái chi tiết để không hở cái phần xốp cũng như là nó chắc chắn nhất các bác ạ Đấy, như các bác xem này. bên em gắn là, là gần như là không hở những cái phần xốp thừa các bác ạ làm rất là kín kẽ luôn để cho các bác phục vụ cho các bác là là được ờ, đẹp hơn được chắc chắn hơn đó thì đây chính là long phụng ờ, gọi là nhìn vào nhau này các bác một cặp đôi này thì ờ, để mà khi mà chúng ta hoàn thành chúng ta làm nên một bộ cháp thì rất là tuyệt vời rất là đẹp các bác ạ Đấy. Thế, à, vậy thôi thì hôm nay thì chắc là em cũng giới thiệu đến các bác à, một số những mẫu đã hoàn thiện như vậy thôi Vâng, theo à, như lời giới thiệu lúc ban đầu thì à, cái chính là hôm nay là em vẫn à, muốn giới thiệu đến cho các bác thêm về những cái mẫu rồng phượng bên em Thì đây, trong quá trình bên em đang sản xuất những cái cặp rồng phượng ạ Thì trên này thì em đang xếp lên trên này là những cái mẫu rồng các bạn nhé Mẫu rồng thì bên em cũng có rất là đa dạng, rất là nhiều những mẫu rồng à, mẫu rồng bên em thì như các bác quan sát thấy khi mà các em lên được những cái bộ cốt như thế này rồi sau đó là trang trí thì sẽ có những cái bộ nó hoàn thiện rồi ấy. thì các bác nhìn thì thật sự là đến đến phải gọi nó là là phê luôn nhìn nó sẽ rất là đẹp và khi chúng ta làm trang trí những cái trái cây cũng như là buồng cao lên ông rồng bà phượng thì chúng ta sẽ có được một cái bộ cháp rất là sang chảnh rất là hiện đại Đấy thì à, ngày hôm nay thì em cũng à, giới thiệu thêm cho bác về những cái mẫu rồng phượng cũng như là những cái bộ cốt thì bên em đang làm nó như thế này. Và về nói về cái sự chắc chắn ấy, à, cũng như là những cái mẫu mã về hình thức làm nó chắc chắn và nó đẹp thì sau đây thì em Sơn sẽ quay một cái bộ hoàn thiện để cho các bác xem là về cái độ chắc chắn bên em nhé. Còn những cặp rồng phượng như thế này hay là cùng với những cái đơn hàng mà bên em à, đã ghi hình ảnh và giới thiệu đến cho các bác thì bên em có chương trình ship toàn quốc nhé bên em ship toàn quốc luôn là ai có nhu cầu đặt hàng như thế nào thì cũng có thể là à, đến trực tiếp à, kho bên em hoặc là chỉ cần việc gửi địa chỉ chọn mẫu gửi địa chỉ là bên em sẽ gửi ship toàn quốc cho các bác được luôn nhé còn đây các bác này bên này thì <laughs> bên em vẫn còn rất là nhiều ngày ngày sản xuất nói chung là ngày nào bên em cũng sản xuất sản xuất để phục vụ cho bà con à, làm nghề cũng như là phục vụ cho những cái đôi trai gái trong à, mùa cưới hỏi thì bên em luôn luôn để phục vụ cho quý khách hàng một cái cách tốt nhất những cái mẫu mã đẹp nhất để à, trong à, cái ngày tiệc cũng như là à, trong những cái bộ à, lễ hỏi của à, quý vị mà làm cho khách hàng thì nó luôn luôn là độc đáo là sáng tạo là những cái đẹp nhất là những cái mà mình phải gọi là đứng ở hàng đẳng cấp nhất các bạn nhé cho nên là các bạn nào có nhu cầu thì cứ nhớ ebook ngay cho chúng em hoặc là gọi trực tiếp cho chúng em qua số điện thoại bên góc phải màn hình của các bác để được tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhé đây em Sơn giới thiệu với các bác thì đây là cái à, cháp vuông cháp gỗ cháp gỗ các bạn thì cái cháp này thì à, bên em là có đủ các size từ 36 cho đến 42 thì à, bác nào có nhu cầu lấy cái cỡ size như thế nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại trên góc phải màn hình thì à, để à, bên em tư vấn và và gửi mẫu cho các bác xem nhé đây là mẫu cháp gỗ cháp vuông các bác nhé cháp này thì bên em cũng có 3 màu các bác nhé là có 3 đến 4 màu gì đấy thì có đỏ tươi này và vàng và đỏ và vàng đồng Đấy, thì thông thường thì ờ, có thể là mọi người cũng ờ, sẽ dùng nhiều vào màu đỏ và màu vàng hơn thì ờ, ai có nhu cầu lấy cái màu như thế nào thì cũng có thể là ebook trực tiếp cho bên em hoặc uh, liên lạc uh, liên lạc trực tiếp cho bên em qua số điện thoại bên góc phải màn hình để uh, bên em sẽ tư vấn cho các bác được kỹ hơn ạ. Còn đây là mẫu cháp lục cũng là cháp gỗ rồi các bác nhé. Thì cái cháp này thì bên em cũng có cái ờ, màu thì nó cũng ờ, đủ các màu như là cái chắp vuông kia đó và cái giá cả thì ờ, cũng đồng giá với như chắp vuông nhé có mẫu mã và hình thức thì nó khác nhau thôi thì cái giá bên em ấy, thì luôn luôn nó là cái giá bán buôn rồi giá bán buôn thì bao giờ bên em cũng bán cái giá yêu thương nhất để cho các bác làm sáp cũng như là cho các cửa hàng có thể là nhập về bán lẻ thêm ạ thì cái mẫu cháp này bên em cũng có đủ các size từ 36 cho đến 42 và cũng có đủ các màu như Ờ, đỏ tươi này vàng này đấy. Rồi đỏ đô và vàng đồng các bác nhé đấy như ờ, các bác quan sát thấy đấy thì ờ, hàng bên em luôn luôn là nhập về rất là nhiều rất là nhiều các khay mâm cháp đầy đủ luôn đầy đủ các khay mâm cháp các mẫu các size các màu luôn thì để cho phục vụ cho các bác nó được à, tận tình hơn, được chu đáo hơn thì bên em cũng luôn luôn à, nhập rất là nhiều những cái à, mẫu cháp cũng như là đủ các cái ngành phụ kiện trong ngành cưới hỏi để phục vụ cho quý khách hàng. Còn đây bên này thì là vẫn là những mẫu cháp nhôm. À, những mẫu cháp nhôm quả nhôm này thì bên em cũng có đủ các size từ 36 cho đến 42 thì cái cham nhôm này thì cũng có đủ màu lắm các bác nhá thì uh, trong cái à, video này thì em uh, cũng sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh về trong tổng kho nhà em là có những cái mẫu chap rất là nhiều những mẫu chap còn đây như phía trước mặt các bác đang xem đây thì chính là những cái chap gọi là chap xin dâu và còn đây nữa bên trong này nữa em sẽ quay lại cho các bác xem còn trong này thì nó cũng là những cái mâm xin dâu này các bác này mâm xin dâu này thì nó cũng có đủ các hình luôn nục tứ rồi vuông làm tròn các bác nhé nó cũng rất là nhiều những cái màu đa sắc nói chung là màu sắc thì nó cũng rất là nhiều và cái kích cỡ cũng vậy nó rất là nhiều những cái nó thích hợp để cho chúng ta làm những cái bộ chat ăn hỏi cho khách hàng để cho khách hàng được ưng ý hơn các bạn còn đây à, mâm chat bên em thì thực sự là nó rất là sẵn rất là sẵn rất là nhiều những cái kích cỡ cũng như là màu sắc để phục vụ cho các bác nó được à, đầy đủ hơn thì à, bác nào có nhu cầu về mâm chát thì cứ có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại trên góc phải màn hình của các bác còn à, phía trước mặt màn hình nhỏ các bác đang xem đây thì chính là cái mẫu lá dứa cái mẫu lá dứa để chúng ta làm à, dòng phụng đấy dòng phụng thì chúng ta cũng cần phải làm đến à, những cái lá dứa như này thì lá dứa như thế này thì bên em cũng có hai cho đến 3 loại loại nhiều lá loại ít lá thì nó dao động từ khoảng 20k cho đến 30k trên một cụ nhé một cụm này thì ờ, đây như cái cụm như ờ, em đang ờ, quay cho bác xem đây thì cụm này là cụm nhiều lá cụm nhiều lá như thế này đây em sẽ dựng lên cho bác xem đấy cụm như này cụm nhiều lá thì bên em này bán ra động là nó rơi vào khoảng tầm từ 28 cho đến 30k nó cũng còn tùy thuộc vào cái chất liệu nữa các bác nhé còn đây thì bên này thì là ớt này ớt xốp này các bạn ớt sốt ớt nhựa là có đầy đủ các loại ớt ớt thì bên em cũng có đủ các màu sắc luôn màu đỏ màu xanh màu cam màu vàng Đấy, xanh thì nó có uh, xanh đậm, xanh nhạt Đấy, Rồi thì uh, vàng cam Nó cũng rất là nhiều màu thì Bên em cũng có từ ớt to, ớt nhỏ và ớt nhỡ Để uh, phục vụ làm uh, à, rồng phượng đấy các bác Đây uh, ớt này nó là ớt nhỏ đấy các bác nhé Ớt này là ớt nhỏ Ớt nhỏ trên mỗi một túi này thì uh, bên em đóng gói là bằng 100 quả trên một túi như này các bạn nhé Ớt nhỏ còn đây thì là những cái chữ hỉ Những cái hỉ này thì chúng ta có thể là dán vào hỉ cau hỉ quả các thứ để chúng ta trang trí cho những cái bộ cháp chúng ta làm cho khách hàng đấy các bác ạ còn là cái phụ kiện để làm trong ngành cháp thì bên à, em là có đầy đủ luôn nhé từ A đến Á luôn có đầy đủ đấy, như các bác quan sát thì thực ra thì hôm nay thì em cũng à, gọi bớt chút thời gian để em à, ghi lại những hình ảnh về tổng kho nhà em để cho các bác xem để cho các bác biết đến là bên dịch vụ bên em là cũng luôn luôn phục vụ cho khách hàng từ ờ, tất cả những cái phụ kiện từ A đến Á đầy đủ cho các bác à, để à, làm trong cái ngành cưới hỏi luôn Đấy, như các bác xem à, đây nhé. cái phía đây thì như các bác đang xem đây thì chính là những cái quận à, gen quận gen này chúng ta có thể là trang trí vào những cái mâm cháp các bác mâm cháp thì chúng ta trang trí thêm những quận gen này nó rất là đẹp còn nó có đủ các kiểu mẫu gen luôn các bác nhé còn đây đây là chính là cái khay khay khay nợn quay các bác cái khay lặn quay này lặn quay thì bên em cũng à, mới về cái hàng này nó rất là đẹp hàng à, gọi là hàng hoa văn đấy cũng à, rất là tuyệt vời luôn cái này thì chất liệu gỗ rồi các bác nhé chất liệu gỗ cho nên là nó cũng rất là đẹp rất là bền luôn đây là <laughs> những cái mẫu cốt rồng phụng thì bên em cũng đang trong quá trình các bạn nhân viên đang quá trình làm <laughs> tiện thể ở đây thì em <laughs> review thêm cho các bác xem chút là bên em cũng luôn luôn sản xuất và cung cấp những ờ, mẫu cháp uh, ờ, rồng phượng đầy đủ các mẫu đầy đủ các mẫu cho các bác uh, uh, phục vụ cho trong uh, làm uh, đám hỏi đám cưới các bác nhé còn đây hôm nay em Sơn sẽ giới thiệu đến cho các bác về những cái mẫu hộp chè sắt nhé hộp chè sắt này trong đó là có hộp long ấn đây các bác này hộp long ấn là cái hộp màu vàng đây các bác đang theo dõi đây là chính là cái hộp long ấn nhé hộp long ấn màu vàng này và bên này thì cũng là hộp sắt à, hộp sắt vuông loại à, cỡ to cái loại này thì bên em cũng có các cỡ cỡ to cỡ nhỏ các bác nhá còn à, bên dưới đây nữa thì là chính là những cái mẫu hộp sắt như hộp tròn hộp tròn này thì cũng có đa dạng về hình thức cũng như là màu sắc các bác có nhu cầu về hình thức kiểu gì thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho các bác về cái cái mẫu đó nhé À, các bác yên tâm một điều là cái giá cả bên em thì luôn luôn là cung cấp cho các bác là với cái giá hợp lý nhất, cái giá gần như là giá đổ buôn để cho các bác à, làm hàng cũng như là bán lẻ được nhé các bác nhé. Còn đây thì à, em Sơn cũng à, giới thiệu đến cho các bác về những mẫu vỏ hộp giấy luôn nhé. Thì những cái mẫu vỏ hộp này thì chúng ta có thể là làm vỏ hộp chè hoặc là bánh cốm phu thê tùy thuộc theo cái cách làm của chúng ta. Thì những cái mẫu vỏ hộp này là những mẫu vỏ hộp hiện đại thì bên em cũng cung cấp đầy đủ các các màu rồi là mọi thứ để để ờ, phục vụ cho các bác ờ, được nó được đầy đủ hơn đấy còn cái vấn đề giá thành thì thôi chắc em chẳng phải nói lại nhiều làm gì đâu giá thì luôn luôn là có cái giá yêu thương nhất cho các bác rồi các bác chỉ cần ờ, nhấc máy alo một phát là bên em sẽ tận tình tư vấn cho các bác ngay đấy, và báo giá yêu thương cho các bác luôn nhá thì cái việc của các bác là cứ xem và lựa chọn lựa chọn về cái mẫu mã cũng như là hình thức Đấy, sau đó mà các bác thấy đẹp thấy hay thì cũng nhớ ủng hộ cho em Sơn à, thêm một lượt like và những à, lượt comment xuống dưới nhé Tiện thể trên à, cái video này thì hôm nay em cũng giới thiệu thêm cho các bác biết đến là một cái mẫu rất là mới Một cái đây gọi là những cái hình thức để chúng ta phục vụ cho cô dâu chú rể trong ngày cưới thì trong khi là các bác làm về dịch vụ cưỡi hỏi thì à, cũng à, lên tư vấn thêm cho cô dâu chú rể về những cái này nhá thì những cái này là những cái hình ví dụ như là các bác nhìn thấy là chú rể đây này chú rể này thì trong cái ngày cưới thì à, chú rể có thể là cầm những cái này để khi mà chụp những bức hình với cả bạn bè cũng như là gia đình các thứ ấy thì nó rất là nổi bật nó rất là đẹp các bạn còn đây cũng như vậy thì cô dâu cũng sẽ có một một, một một chiếc như này mình cứ gọi nó lông la hiểu hiểu như nó là chiếc thẻ này các bác đấy thì có những cái này thì phục vụ thêm cho dâu rể trong ngày cưới nó cũng rất là hợp lý rất là là, là đẹp đấy các bác còn về cái giá cả những cái này thì à, nó rẻ lắm nó không đáng bao tiền đâu chúng ta có thể là tư vấn thêm cho dâu rể trong ngày cưới thì để họ có những cái bức hình đẹp hơn đấy các bác nhé thì cái này thì à, các bác có thể à, cứ ebook cho em thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác còn cái giá cả thì nó chỉ một vài chục nghìn thôi không đáng gì đâu các bác ạ đây đây hộp vỏ hộp chè những cái hộp ấn đây các bạn này hộp ấn bên em cũng rất là nhiều cái này thì làm vào những cái chắp rượu uh, kiểu như là nó mang tính chất nó sang trọng nó cao cấp các bạn một cái một cái cháp ờ, khi mà chúng ta cho một cái cái kiểu hộp ấn này vào nóng chè thứ và cho vào cái cháp thì nó đẹp lắm trông nó rất là sang trọng <laughs> xin chào các bác em uh, quay hình từ nãy đến giờ rồi nhưng mà bây giờ thì em mới xuất hiện hình ảnh của em ở trong cái đoạn cuối clip này thì đó thì à, bên cạnh em là mẫu rồng và mẫu phượng đấy như các bác đã quan sát thấy đấy cũng như là những cái sản phẩm mà bên em cung cấp cho các bác à, trong cái ngành cưới hỏi thì à, em đã ghi hình rồi và đã giới thiệu đến các bác rồi về à, mẫu rồng phượng thì bên em rất là nhiều đấy và các loại vỏ hộp vỏ chè rồi khay cháp vân vân vân bên em rất là nhiều những cái thứ để phục vụ trong ngành cưới hỏi nhá thì các bác nào có nhu cầu thì chỉ cần là nhìn lên góc phải màn hình bên em là có số điện thoại đấy sau đó là các bác à, gọi hoặc là kết bạn Zalo với số điện thoại trên đó thì bên em sẽ tư vấn và giới thiệu chi tiết cho các bác hơn nhé. Còn bây giờ thì em rất là cảm ơn, cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi clip của em và nhớ ủng hộ cho em bằng một lượt like, một lượt comment, chia sẻ các bạn nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video đây. Xin chào các bác.